là coi như mình đã nắm chắc trong tay phần thắng rồi với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này nó sẽ dung đủ bốn mặt cho các bác và hai mặt thì sẽ không dung đó là tam tứ thì không dung không dung thì các bác ưng tài hay ưng xỉu được các bác giỏ còn nếu không thì các bác có thể bỏ qua và về cái phần tăng tích của bộ hột em bao năm châm nước muối dọi đèn cho các bác đây đây là cái hộp tài xỉu báo dung bốn mặt mà bên em đã cho cái chip báo dung bốn mặt vào bên trong cái hộp tài xỉu này. Còn đây là cái máy báo dung. Các bác đứng ngoài cầm máy báo dung này, máy rất nhỏ gọn. Khi nào chơi bật lên. Đút túi quần túi áo đút đâu cũng được. Còn đây là cái nhịp dung của nó này. Đó, như vừa rồi em nói đấy, dung bốn nhịp. Rất dễ nhớ đúng không ạ? Bây giờ em sẽ ờ, thử cái phần tan tích cho các bác em thử dọi đèn cho các bác đây hôm này là hột chip bao dung này các bác nhìn này hột trong luôn còn hai hột này là hai hột trợ đây em soi cả hai hột trợ cho các bác đó thấy chưa các bác nhìn thấy hột không ạ nam châm này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 máy rung 4 rung này 4 rung ở đây là có mặt lục đúng không ạ lục mình đánh gì ạ lục tài nó có lục ta tài máy không rung không rung là ở đây có mặt ba hoặc mặt 4 này như vừa rồi em nói đấy ạ các bác cứ bỏ qua cho chắc bây giờ em vẫn dở ra cho các bác xem xem trong này có ba hoặc bốn không nhé các bác nhá cả ba lẫn bốn luôn này nó máy rung hai rung hai rung là ở đây có mặt nhị nhị ở đây mình đánh gì ạ nhị ở đây đánh xỉu đúng không ạ đó nhị lên xỉu máy rung ba rung này ba dung ở đây là có mặt ngũ ngũ ở đây thì mình đánh tài nhé các bác nhá đó có ngũ và lên tài thấy chưa ạ máy dung một dung này một dung ở đây thì đánh một dung thì có nhất rồi mình đánh xỉu đúng không ạ đó đá xỉu được chưa ạ